nói chung là không một cái nào mà hoàn toàn hợp với bạn với cả cái sau khi bạn vào học rồi thì nó cũng không phải là uh, hoàn toàn quyết định của người bạn ấy đấy là sao chúng ta sẽ đến phần tiếp theo đó là về đầu ra sau này và khoa và trường bạn học ảnh hưởng đến đầu ra sau này bạn đi làm được đâu không mình ừ, sẽ đi làm nên mình biết được chị mình dạ. kinh nghiệm mình, mình rồi nói chung là nói chung bây giờ em biết là sau này ra trường là sẽ làm gì đúng không thế thì học kỹ thuật rất rộng thế nên là ra làm gì cũng được bây giờ bảo ra mình đi bán hàng cũng được với mọi người đấy nên là lúc mà trong cái từ cái liệu truyền sinh ấy thì tôi thấy một số bị khống chức danh cố định như kiểu là nhân viên truyền thông làm marketing hay cái gì gì đó mây mây nhưng mà sau quá trình quá trình trong bốn năm học bạn sẽ dần dần nhận ra rằng là là bạn sẽ thích cái gì thậm chí là sau khi bạn bốn năm học bạn không thích làm gì đâu mà sẽ là mình có thể lựa chọn công việc mà thích hội mình vào những kỹ năng truyền thông mà mình học ở trường và mình có thể làm nó sẽ bổ trợ công việc đấy thôi là đây hiện tại đứa đang làm cùng một chỗ thực tập cùng một chỗ ừ thực tập cùng một chỗ đó chỉ xác là kỹ hơn là đi làm chính thức thế là đặt làm agency nhá là công ty truyền thông của agency thì chắc là gì mọi người mời mọi người lên search google thì ờ, đó bọn mình nghe có vẻ là kiểu hơi khác nhau rồi đến từ ba nơi khác nhau ấy ờ, nhưng mà cuối cùng hiện tại đang thực tập cùng một chỗ thì vị trí thì cũng khá giống nhau thôi đúng không em là thực tập event à hay còn là thực tập content mà ừ. sang event phải cảm ơn. không đấy thì uh, ờ, nếu em mắc con thì các bạn thì không hiểu lắm nhưng mà chung là có mấy cái vị trí các bạn cứ tìm hiểu agency là gì thì hiện tại thì mình với Hoài là đang thực tập cho account chị account còn mà đến lúc mà đi làm chúng mình làm việc với nhau thì kiểu làm cùng nhau cũng khác khác công việc với nhau lắm đâu nên là nhiều khi là kể cả bạn xác định là sau này bạn ờ, bạn học cái này thì bạn sẽ làm những cái vị trí như thế này rồi thì đến đến, đến lúc thực sự vào việc rồi là mình thấy là kiểu chúng ta sẽ trộn hết nói chung là ừ, cứ cứ trau rồi cứ đi học rồi đi làm rồi dần dần mới hiện ra thôi chứ mình không thể nào cụ thể được bây giờ kể cả cái con đường sự nghiệp của mình nó còn chưa define rõ ràng lắm ấy kể cả có một kế hoạch ngắn hạn hay dài hạn rồi thì nó vẫn có thể thay đổi ấy đó ờ, mọi người có thể chia sẻ về kinh nghiệm bên kiểu đi thực tập đi trước khi chúng ta gặp gỡ nhau ở đây Thật ra trước đây thì bản thân mình có thực tập và làm thêm ở một số công ty ờ, về in uh, nếu như bạn học về chấn thông ấy, thì khái niệm về in house hay là về agency chắc là sẽ sẽ được biết đến và thậm chí bây giờ những bạn lớp 12 thì các bạn cũng đã tìm hiểu thì nói đơn giản là in house thì bạn sẽ làm một phần truyền thông cho một công ty một doanh nghiệp cố định còn agency nó sẽ làm cho một cái công ty mà nó chuyên cung cấp những cái dịch vụ truyền thông cho những cái đối tác hay là đối tượng có nhu cầu đặt hàng đấy thì uh, mình cũng đã làm qua uh, một công ty làm về mảng Macom sau công ty in-house và uh, làm hai agency um, thì để mà nói về cái trải nghiệm thực ra mình thấy là bao nhiêu cho đủ đúng không? Bởi vì rất rất nhiều người có những trải nghiệm khác nhau thì mình thấy là mỗi cái loại hình công việc nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm riêng về ờ, nếu như bạn làm in house tức là công ty mà ban truyền thông gọi là phòng truyền thông của một công ty cố định thì nó sẽ cho bạn cái việc cái tính hệ thống có nghĩa là bạn sẽ phải sản xuất ra những cái ấn phẩm chỉ đi theo cái quy cách hay là cái hình tượng công ty đấy thôi còn làm agency nó sẽ cho mình cái tính ờ, đa dạng hơn cho mình cái trải nghiệm công việc nó nhiều hơn nó sẽ phụ thuộc từng cái dự án mà công ty đem về thì ờ, tất cả những sẽ đều đến đem đến cho mình nhiều cái kiến thức hơn về mặt truyền thông ấy nó sẽ không chỉ trên sách vở là à phải làm thế này viết content phải thế này làm sự kiện phải thế kia uh, làm uh, dự trù kinh phí phải thế này thế nọ nó chỉ là nó đúng nhưng nó chỉ là một phần rất nhỏ trong tất cả những cái mô hình uh, cơ quan truyền thông thôi thì chỉ có khi bạn thực sự bước vào là mình thấy là nói nói bây giờ thì hình như là hơi sớm để các bạn lớp 12 có thể hình dung nhưng mà cứ cứ thử bước vào thôi và các mình chỉ có một lời khuyên là ví dụ như những cái năm đại học ấy nếu như có một cái chương trình nào đấy một cái dự án nào đấy bạn muốn làm bạn hãy làm nó bạn học được từ mọi người thì hãy học thôi còn khi mà sẽ có một cái cơ hội nào đấy thông qua các dự án đấy bạn sẽ tìm được cái cơ hội và network riêng của mình để mà có thể bước vào cái môi trường của agency hay là bước vào môi trường của in house thì cứ trải nghiệm thôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều miễn là bạn cảm thấy thích về cái điều mình làm là được ừ. thực ra thì um, lựa chọn thực tập của em á từ năm đầu vào đại học thì em đã xác định được là trong quá trình học đại học thì em muốn thực tập ở một cơ quan nhà nước một cơ quan tư nhân kiểu social enterprise á và một NGO um, thì cơ quan nhà nước thì cũng thực tập được rồi ở mình đã thực tập ở VTV7 ở truyền hình Việt Nam và bây giờ đang là thời gian thử nghiệm của mình ở một social enterprise một doanh nghiệp xã hội á cũng là một doanh nghiệp tư nhân um, khóa thực tập khóa thực tập này chắc là sẽ kết thúc vào tháng 8 tức là khoảng một tháng nữa so với thời điểm bây giờ á và sau đó thì mong vâng, là vâng, vâng, hy vọng là bây giờ là ngay trước tháng 8 <laughs> và và còn một một đích đến nữa đó là NGO hoặc INGO thì uh, cái mục đích thực tập của à, và bên cạnh đó thì mình còn đang trong quá trình training làm uh, giảng viên dạy IELTS nữa tại vì mình cũng muốn um, thử xem cái nghiệp dạy nghề cái nghiệp của các đôi trẻ nó có thực sự hợp với mình không mình cũng khá thích ngoại ngữ mặc dù mình không xem trọng bằng IELTS lắm đam mê sở thích đúng không <laughs> thử thử thử thôi là chỉ là một một lần thử nghiệm thôi những cái lần thực tập với mình thì nó sẽ là những thử nghiệm um, để nhận được um, trải nghiệm về môi trường và văn hóa doanh nghiệp thôi ừ, mình thực tập ở VTP 7 thì lúc đó vị trí của mình là runner và cũng làm biên dịch cho chương trình The Debater uh, của của chị chị Phạm đó, của chị Phong, của chị sáng lập ra chương trình trường tin đó. Thì cái lúc đó mình ngồi vị thế khác, một môi trường khác và cái trải nghiệm đó khiến mình nhận ra là mình chưa đủ chín để để để được làm một phần của đài truyền hình tại vì mình lúc đó cái cái interpersonal với người khác đó, nó chưa đạt được 9 người như là những người ở, ở đài người đài khéo lắm người là rất khéo và khối lượng công việc của của đài tuy tuy nó không phải là khá quá nhiều so với thực tập sinh cho mình á nhưng mà nó sẽ đến theo đợt và những cái lúc bạn sẽ rất bận và những cái lúc thì bạn rất rảnh à, và đó là trải nghiệm đầu tiên trong cái việc thực tập đây là trải nghiệm thứ hai ở với việc thực tập của mình đó là mình làm một agency chung với cải thảo và hoài nhi đó là một agency một local agency uh, đi đến tiếp theo của mình đó là đó sẽ là thực tập ở NGO và INGO um, ở ngoại giao thì đến kỳ thứ hai của năm tư sẽ là kỳ thực tập á và mình hy vọng là trước đó hoặc um, hoặc là có thể là đến kỳ kỳ hai năm tư chẳng hạn thì mình cũng sẽ đạt được cái vọng của mình đó là hoàn thành được ba um, trải nghiệm trong vòng bốn năm đại học với trường chị thì ờ, tức là cái trải nghiệm nói chung là khá đa dạng rồi nhưng mà không phải lúc nào cũng là một cái thực tập kiến thức ấy. đấy trường chị có hai thực tập đấy nhưng mà chị đã xác định là chị đi làm từ thực ừ. tập từ năm hai tự thực tập chứ không ừ. thực vào thời gian của trường ừ. chứ trong lời khuyên sắt đá đó nha cứ đi thực tập đi đừng có quan tâm đến năm mấy nếu như bạn có cơ hội bạn apply nó được lúc đấy trường chỉ làm giấy tờ thôi làm báo cáo thực tập chỉ là giấy tờ thôi thì ờ, tại vì thực tập không phải để trả điểm ở trường mà để có kinh nghiệm mình đi làm việc thì không kể mấy công việc lắt nhất thì mình có hai hai việc chính thức nhất là cụ thể đầu tiên là một ờ, là thực tập của một agency lúc đấy là cuối năm 2 đúng rồi cuối năm 2 sau đó thì mình đi làm ở một marketing trong startup uh, một năm lận kiểu mình không ngờ mình làm lâu vậy luôn ý uh, sau đó bây giờ hiện tại cũng là đấy thì cùng với hai bạn này này thì thế đã có nghiệm làm agency nhá làm kinh nghiệm ở client nhá mà trước đây này không phải client lớn ấy mà kiểu startup thì tôi thấy nghĩ máy toán kiểu tích tối ưu là tinh giản bộ máy nó tiết kiệm chi phí tối ưu chi phí tối ưu đúng hơn đấy thì uh, có đấy là hai trường môi trường điển hình còn một loại nữa là NGO thì tức là mình không thực tế là thực tập của NGO nhưng mà bởi vì mình cũng tham gia hoạt động xã hội trong mấy tổ chức kiểu cũng cũng phi lợi nhuận về cộng đồng ấy. nên là cũng mô hình cũng tương đối giống mà cũng làm việc với NGO nên là gọi là ờ, hiện tại mình cảm thấy ngoại trừ tập đoàn lớn ra thì cái cái trải nghiệm về marcom marketing và truyền thông của mình khá đầy đủ rồi hơn rồi hơn combo ờ, đúng rồi hơn một năm thì cũng phải có cái gì hơn chứ nếu không thì xấu hổ lắm <laughs> trời <laughs> ạ nhưng mà có một cái bạn chị sẽ không giấu hơn em ý và em nhớ tên trường từ bọn em trở thành chị thì cái lúc sao đấy chung là ừ. xin lỗi trường xin lỗi vài lần nhưng mà ừ, thôi em không đổ tội gì nữa <laughs> thì đấy nếu mà mình nghĩ đa phần mọi người kiểu bây giờ mười tám tuổi ai xác định được kiểu là tại thời đấy xong kể cả nhá thực ra mình cũng kiểu nói đam mê hơn lượng mồm nhưng mình cũng từng có đam mê sau đó thì đến vài năm sau thì mình cũng không thể tức là nó không phải là không còn là đam mê của mình nữa nên nói chung là nó sự sự biến đổi không lường trước được đâu nên là có hy vọng là nói chung là chọn ngành rồi chọn nghề chọn trường các thứ nó nó chỉ là một bước thôi nó chưa nói lên được điều gì và chưa quyết định được điều cả nên là cái video này thì phục vụ cho các bạn gọi là dễ dàng hơn trong cái bước đấy còn những cái con đường sau này thì các bạn chắc là sẽ phải tự lực cánh sinh và xem hàng trăm hàng ngàn video nữa của mình hả của mình hả của mình mình chắc là lúc đấy chắc mình dám ờ, không có thể mà ví dụ như kiểu nếu mà mình tiếp tục quay video thì sẽ lớn cùng các bạn lớn cùng mình á lúc đấy kiểu mình mình có tuổi tuổi kiểu kia đấy kinh nghiệm làm việc nhiều rồi có chồng có con rồi các thứ ừ. trong đó chủ đề của video là làm sao để để không đau mọi người ạ <laughs> đúng um, có một lời khuyên cho các bạn nữ đó đấy là um, đại học học đại học um, không phải là sẽ không phải là nơi cung cấp cho các bạn những kiến thức để làm nghề như mình đã nói á mà đây sẽ là nơi dạy cho bạn những cách để làm không mình không nói đấy là nơi cho bạn một cái sự giáo dục toàn diện nhất ở sau này và trường đại học á cái môi trường xung quanh bạn bè xung quanh là mới chính là những cái yếu tố quyết định con người sau này của bạn á thế nên là thay vì thế là thay vì bên, bên bên cạnh cái việc kiểm tra thêm giáo trình trường như thế nào học ngành này cái kia thì các bạn có một nên lưu tâm đến một yếu tố rất là quan trọng khác đó chính là môi trường cựu sinh viên và thầy cô đó là một yếu tố mà không ít ít là sẽ nói với các bạn nhưng mà môi trường bạn bè và thầy cô xung quanh những những những những giá trị đạo đức mà bạn nhận được từ trường đại học á nó là mới chính là những cái yếu tố quyết định tương lai vì vậy thì xin lỗi mọi người mọi người xem video bốn kiểu chữ trường đại học nha mọi người đã có trên kênh của mình rồi nha mọi người <laughs>